Người thế tục mong cầu phước báo Phật Bồ Tát cũng chẳng phản đối Hai câu tiếp theo Nhằm dạy chúng ta Tu phước như thế nào Trữ công đức Thị phước điền Hai câu này dạy chúng ta tu phước Trữ là tích chứa à, Tích trữ Tom góp Quý vị phải tích đức à, Chỉ dạy chúng ta về phước điền à, Phước điền là gì? Ở đây cũng giải thích rất hay Phước điền giả Phù thế gian chủng đạo chi điền Sơn di đạo điền Dĩ chi di dụ Đây là tỷ dụ Dị chúng sanh thực phước chi sở Đó gọi là phước điền Phước phải gieo Gieo bèn gọi là tu Nếu là kẻ chẳng biết gieo phước Phước do đâu mà có Đồng học tịnh tông chúng ta nhất định phải hiểu quyết định trở nên mê tín mê tín là sai lầm quý vị thấy khá nhiều kẻ vô tri bước vào chùa miếu đốt hương nghe nói đốt một nén hương giá tiền rất cao đó là mê tín Đốt hương để cầu gì? Cầu Phật Bồ Tát phù hộ Ban phước cho kẻ ấy Nếu nghĩ như vậy Thì khác nào đã coi Phật Bồ Tát là tham quan ô lại Vì sao? Dạ, Quý vị đặt điều kiện với các ngài Quý vị xem nhé Bồ Tát Ngài phù hộ tôi phát tài Hôm nay tôi kiếm được 100 dạng Sẽ đem một dạng đồng đến cúng dường Ngài Quý vị thấy đó rất khôn ngoan Ta kiếm được 100 dạng Sẽ đem một dạng đồng biếu cho Ngài Hoàn toàn coi Phật Bồ Tát Như tham quan ô lại Làm sao quý vị có thể cầu phước cho được Quý vị tạo tội nghiệp ở nơi đó Đã khởi tâm đồng niệm sai quấy mất rồi Sao lại hủy nhục Phật Bồ Tát đến mức ấy cho là Phật Bồ Tát cũng tham tài giống như quý vị à, Nếu Phật Bồ Tát có bản lĩnh ấy Thì cần quý vị làm quá gì Vì sao các ngài chẳng cần một trăm dạng Lại mong một dạng đồng của quý vị Các ngài cầm luôn một trăm dạng Chẳng cho quý vị một dạng À có Phật Bồ Tát dạ dột dường ấy ư à, Do tâm thái của chúng ta đã hoàn toàn sai trật Nên luôn là mê tín Chúng ta cúng dường Phật Bồ Tát, lễ kính Phật Bồ Tát nhằm tỏ bày lòng tôn trọng của chúng ta đối với các ngài. Yêu mến trân trọng có cầu khẩn các ngài điều gì hay không? Chớ nên cầu khẩn mảy may nào. Vì sao? Đó là giả. Tục ngữ nói, nê Bồ Tát quá hà, tự thân nan bảo. Làm sao các ngài có thể phù hộ quý vị cho được? Thật sự có thể gia hộ quý vị Là biểu thị Pháp Quý vị vừa nhìn thấy hình tượng Phật Bồ Tát Bèn nghĩ ta phải nên học những gì Hiểu đạo lý ấy Ta trông thấy tượng A-di-đà Phật Nghe danh hiệu A-di-đà Phật Danh hiệu có ý nghĩa Quý vị quay lại quán tưởng ý nghĩa ấy Bèn đạt được lợi ích A-di-đà Phật có nghĩa là vô lượng giác Ta lại A-di-đà Phật Tôn kính A-di-đà Phật Phải học theo vô lượng giác của A-di-đà Phật Thứ gì ta cũng đều giác chứ không mê Tức là ta đã đạt được lợi ích do A-di-đà Phật ban cho Ta chẳng nghe danh hiệu Ngài Chẳng thấy hình tượng Ngài sẽ quên khuấy chuyện này Do vậy những điều ấy nhằm nhắc nhở ta Mang ý nghĩa như thế đó Lạy Quán Âm Bồ Tát Quán Âm Bồ Tát biểu thị lòng đại từ đại bi à, trong thấy Quán Âm Bồ Tát Nghe danh hiệu Quán Âm Bồ Tát Ta liền biết phải đãi người tiếp vật Bằng đại từ đại bi Đó là Bồ Tát gia hộ ta Chứ không phải là Ngài gia hộ quý vị thăng quan phát tài Thế nhưng ta dùng tâm đại từ đại bi Đãi người tiếp vật Lẽ đâu chẳng phát tài Há chẳng thể thăng quan Chắc chắn Quý vị là người có thiện tâm Quý vị tích đức Tích lũy công đức à, Sẽ đạt được quả báo ý. Đạo lý là à, như thế đó ngàn vạn phần chứ nên làm chuyện mê tín làm chuyện mê tín không chỉ chẳng có phước Mà còn tạo tội nghiệp à, Quý vị thấy các ngôi chùa miếu Có cung điện tráng lệ xa hoa Tạc tượng Phật Bồ Tát à, Thành kim thân để thờ phụng trong ấy Quý vị đều chẳng biết thuở tài thế Thích Ca Mâu Ni Phật Suốt đời nghỉ dưới cội cây Giữa trưa ăn một bữa Trên đầu chẳng có nhà cửa Ngài sống một cuộc đời như thế Chúng ta phải hiểu rõ ràng Phải hiểu minh bạch Ngài sống vô cùng đơn giản Có một túp lều tranh nhỏ tí Là đủ rồi À, Tâm Phật là vì hết thảy chúng sanh đều chúng sanh tuyên diệu lý Làm chuyện ấy à, Chúng ta thật sự nghe hiểu rõ ràng Những lời lão nhân gia đã giảng Nghe thông hiểu Y giáo phụng hành Đó là chân cúng dường à, Do vậy chẳng biết là trong kinh điển đã nói bao nhiêu lượt dùng bảy báo tràn ngập đại thiên thế giới để cúng dường vẫn chẳng bằng vì người khác diện nói bốn câu kệ đối với bốn câu kệ trong kinh phật diễn là ta làm được biểu diễn cho người khác thấy ta giảng cho người khác nghe công đức ấy vượt trỗi sự cúng dường bằng bảy báo đầy ấp khắp đại thiên thế giới Chẳng biết lời này đã được nói bao nhiêu lần. Nhưng chúng ta đều quên sạch sành xanh. Giận à, tạc đắp kim thân, giận chùa to miếu lớn. Ngỡ là có phước. À, Tưởng chính mình có công đức sai mất rồi. Thuở trước, Lương Dọ Đế đã vì Phật Pháp kiến tạo 480 tòa từ miếu. À, Cúng dường mười mấy vạn người xuất gia. Đến gặp Đạt Ma Tổ Sư, khoe khoang công đức. À, Vừa bảo Đạt Ma Tổ Sư Ngài xem trẫm làm những chuyện ấy Có công đức to hay không Đạt Ma Tổ Sư nói một câu thật thà Bảo nhà vua Trọn chẳng có công đức gì Ngay lập tức nhà vua cục hứng Đúng như câu nói Thoại bất đầu cơ bán cú đà Bèn sai tiễn khách Sau đây chẳng gặp mặt nữa Đạt Ma Tổ Sư nói lời thật Chẳng phải là lời giả Nhưng nhà vua nghe chẳng hiểu Cách tu của nhà vua nhằm đạt được phước báo nhân thiên Chẳng dính líu gì đến công đức Công đức có thể giúp quý vị liễu sanh tử Thoát tam giới Tu phước chỉ là phước báo trong nhân gian cho đời sau Hoặc đời kế tiếp mà thôi à, Chớ nên không biết điều này Vì lẽ đó Đức Phật đã vì chúng ta thị hiện Biểu diễn tích trữ công đức như thế nào à, Hiện là thị hiện nêu gương tiếp nhận tứ chúng đồng tu cúng dường đó là cúng dường bằng vật chất điều này gọi là thị Quả báo của kẻ ấy là Sanh thế gian phước thiện Như điền sanh vật Cố dân phước điền Do tam bảo là phước điền Chúng ta dùng tài vật Cúng Phật, cúng Pháp, cúng Tăng nhưng quý vị phải hiểu Đối tượng ta cúng dường Phải là phước thật sự mới được Hiện nay Phật Pháp Tăng đều có thứ giả Có kẻ giả mạo Quý vị phải nhận biết rõ ràng Nếu quý vị cúng dường thứ giả Giả là như thế nào Kẻ giả danh ấy phá hoại Phật Pháp Tối thiểu là kẻ ấy phá hoại hình tượng Phật Pháp Phá hoại hình tượng của Phật giáo Nhưng quý vị vẫn cúng dường kẻ ấy Tức là quý vị tạo nghiệp Chẳng phải là tu phước Mà là đang tu ác báo Điều này rất đáng sợ Tam bảo chân chánh thì thuở Đức Phật tại thế thuần chân vô vọng đó là chánh pháp của Phật Tượng pháp còn giống chánh pháp Hiện thời là thuở mạt pháp Mạt pháp bao lâu? Mạt pháp đã một ngàn năm rồi Trong một vạn năm của thời mạt pháp Hãy còn chín ngàn năm sau nữa à, Nói theo cổ đại đức Trung Quốc năm nay là 3037 năm sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ. 3000, ờ, cũng có nghĩa là thời mạt Pháp đã trải qua 1037 năm. Thời kỳ mạt Pháp đã dần dần suy rồi. À, tôi học Phật Chương gia đại sư khuyên tôi xuất gia Giảng dò tôi hãy học Thích Ca Mâu Ni Phật Những cuốn sách đầu tiên Ngài dạy tôi đọc là Thích Ca Phổ và Thích Ca Phương Chí. Lão nhân già nói, anh muốn học Phật thì trước hết phải nhận biết Thích Ca Mâu Ni Phật. Anh sẽ chẳng bị lạc đường. Sau khi đọc các sách ấy, tôi mới biết hành trạng suốt một đời Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài xuất thân dương tộc Cha là quốc dương mười chín tuổi Bỏ ngôi vua Bỏ đời sống phú quý trong hoàng gia Đi ra ngoài học đạo đi tham học. <clears throat> Học suốt 12 năm. 30 tuổi khai ngộ. Sau khi khai ngộ bèn giáo học. À, giảng kinh giáo học. 79 tuổi nhập diệt. Ngài giảng kinh giáo học 49 năm. Thọ 79 tuổi Ngài mất lúc 79 tuổi Vì vậy trong kinh thường nói Giảng kinh hơn 300 hội Thuyết pháp 49 năm Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời Vì chúng ta thị hiện tấm gương này Suốt đời chẳng kiến lập đạo tràng Quanh năm ở dưới gốc cây Đêm nghỉ dưới cội cây Cả đời là cuộc sống du hóa Chẳng ở chỗ nào nhất định Hôm nay ở nơi đây Ngày mai sang phương khác Sống cuộc đời du hóa Chẳng định cư Cho thấy Ngài thật sự triệt để buông xuống Thứ gì cũng chẳng cần Chỉ có một mục đích Là mong mỏi chúng sanh đều giác ngộ Hy vọng chúng sanh đều lìa khổ Hy vọng chúng sanh đều được vui à, Suốt đời Đức Phật là một mục tiêu Và một nguyện vọng như thế Trừ điều ấy ra chẳng mong cầu gì cả Lão giáo sư Phương Đông Mỹ đã bảo tôi Tôi học triết với thầy Thầy dạy Thích Ca Mâu Ni Phật là triết gia vĩ đại nhất trên thế giới Triết học trong kinh Phật là đỉnh cao nhất trong triết học trên toàn thế giới Học Phật là hưởng thụ cao nhất trong đời người Lúc đó tôi mới sửa đổi những quan niệm sai lầm về tôn giáo trong quá khứ. À, Tiếp xúc Phật Pháp à, Thầy lại bảo tôi Hiện thời triết học trong kinh Phật Chẳng ở nơi chùa miếu Tôi hỏi Ở nơi đâu ạ? À? Trong kinh điển, anh muốn học Phật phải học từ kinh điển. Trong quá khứ, chùa miếu thật sự tượng trưng cho Phật Pháp. Những người xuất gia trong chùa miếu đều có đức hạnh, có học vấn. Thật sự là những vị lỗi lạc. Nhưng hiện thời, người xuất gia chẳng học. Không còn học tập kinh điển nữa. Chúng ta học Phật thì phải học từ kinh điển lời chỉ dạy ấy hết sức trọng yếu nếu thầy không nói trước như vậy tôi đến chùa miếu quan sát vừa nhìn liền thấy chẳng đúng sẽ hoài nghi thầy do vậy chỉ dạy ấy hết sức chánh xác vì lẽ đó này chúng ta muốn gieo phước điền Phải thật sự biết phước điền ở chỗ nào Chúng ta thấy trong thế gian có rất nhiều kẻ đói nghèo, bệnh tật Họ mê chứ chẳng giác Chúng ta phải giúp đỡ họ Đó là gieo phước điện cứu khổ cứu nạn à, cúng dường vật chất là tích một chút phước đức nhưng điều trọng yếu nhất chớ nên quên là phải giúp cho người khác giác ngộ À, chúng ta tặng kẻ ấy một ít vật chứ Kẻ ấy rất vui vẻ Rất cảm ơn Giờ rất cảm kích Kẻ ấy sẽ rất dụng tâm Ngồi xuống nghe quý vị nói mấy câu Quý vị phải nói với kẻ ấy Tối thiểu phải cho kẻ ấy biết Vì sao chúng ta khổ như thế Khổ là do tạo tác nghiệp bất thiện cảm dời. Chúng ta làm thế nào để thoát ly nghèo khổ? Thì chúng ta sẽ thật sự tu tập. Tích lũy công đức. Thí dụ như chúng ta chẳng có tiền Là kẻ cùng khổ Khi ấy tôi cũng thể hiện như thế Tuổi trẻ tôi rất nghèo túng Cuộc sống của chính mình vô cùng gian nan Chương gia đại sư thấy tình cảnh ấy Biết tôi trong đời quá khứ chẳng tu phước Đời này đáng phải hứng chịu khổ sở à, Bèn dạy tôi tu tài bố thí à, Tôi thưa cùng thầy Cuộc sống của con cũng rất khó khăn Con lấy đâu ra tiền để bố thí Thầy hỏi tôi, một cát có hay không? Dạ, một cát thì được, vẫn còn được. Một đồng có được hay không? Một đồng miễn cưỡng thì vẫn còn được. Anh phải có tâm bố thí. Hãy bắt đầu bố thí từ một cát, một đồng. Anh phải thực sự làm. Tôi rất nghe lời. Vì tuổi thầy ngang với ông nội tôi Rất thương yêu bọn trẻ chúng tôi Chúng tôi rất cảm ơn nghe lời Bắt đầu bố thí bằng một hai cắt Thí một hai cắt theo cách nào Thuậy chúng tôi đến chùa Trước kia chẳng đặt chân đến chùa Này đến chùa miếu để làm gì Tìm kinh sách để đọc vì chẳng thể mua kinh sách ngoài chợ Chỉ có trong chùa miếu là có Nên đến chùa miếu để tìm kinh sách đọc Trong chùa miếu có in kinh Họ cầm một danh sách đi quyên tiền Chẳng công nghệ bao nhiêu Một hai cắt cũng được Chúng tôi có thể bỏ ra đôi chút Lại còn có phóng sanh Trong chùa miếu thường làm chuyện này có cứu tế mọi người quyên ra một chút tiền Chúng tôi tùy hỷ một hai cắt hoặc một đồng chút ít như thế Thường xuyên làm Thường hãy gặp dịp bèn thật sự phát tâm làm Làm ba bốn năm bèn thật sự hữu hiệu Thâu nhập nhiều hơn Có nhiều bèn làm nhiều hơn Phật Pháp nói chuyện này là càng thí càng nhiều Càng nhiều càng phải thí Cho nên tích trữ Tích cóp của cải Đạo bị chôn vùi Vì lẽ đó Tai được gọi là thông quá Giống như nước chảy Bên kia chảy ra Bên này rót vào Bên kia chẳng thông Thì bên này cũng chẳng thể rót vào Do đó cổ nhân gọi nó là thông quá Chúng ta hiểu rõ đạo lý này Có bao nhiêu bàn thí bấy nhiêu Càng thí càng nhiều Đúng như khổng tử đã nói Thất thập Tùy tâm sở dục Bất du cổ Khổng phu tử đạt đến cảnh giới ấy Tôi lúc 70 tuổi cũng chẳng sai biệt cho mấy Khi 70 tuổi gần như tâm tưởng sự thành Muốn làm chuyện gì cũng đều thành công Muốn bao nhiêu tiền thì chẳng biết do đâu mà có Làm xong chuyện thì món tiền ấy cũng vừa khích Chẳng nhiều chẳng ít Tâm tưởng sự thành Quý vị nói xem có tự tại lắm hay không chân lý phật giáo không chỉ là đạo lý mà còn là chân lý chỉ cần quý vị thực hiện nhất định có hiệu quả à, đúng là có cầu ắt có ứng à, đúng như chương gia trước kia đã dạy chúng tôi phật thị môn trung hữu cầu tất ứng khi anh có cầu nhưng chẳng có cảm ứng thì chẳng phải là không ứng mà là do chính anh có nghiệp chướng nếu anh tiêu trừ nghiệp chướng Cảm ứng sẽ hiện tiền Thầy dạy như vậy Tiêu trừ nghiệp chướng ra sao Thầy dạy hay sám hối Sám hối chẳng phải là đối trước Phật Bồ Tát hối lỗi Chẳng phải vậy Thầy nói đó là hình thức Phải thật sự hối lỗi Hình thức không trọng yếu Thực chất là trọng yếu Thực chất là gì? Thực chất là không tái phạm làm lỗi Sau này chẳng làm nữa Biết bản thân sai quấy Sau này chẳng còn phạm lỗi giống như vậy nữa Đó là chân sám hối Sẽ hữu dụng có thể giúp cho quý vị hãy cầu tác ứng nếu sám hối trên hình thức Khóc ròng, ứa lệ sám hối Nhưng ngày mai vẫn làm như vậy Đó là giả, vô ích, chẳng thể của cảm ứng Vì vậy chúng ta hiểu Phật Pháp trong thực chất Chẳng trọng hình thức Thật sự sám hối Là sau này không tái phạm Phạm lỗi chỉ có một lần Chớ nên lặp lại Thì mới có thể thành tựu đức hạnh của chính mình Mới có thể khôi phục sự thanh tịnh bình đẳng Giác của chính mình Thanh tịnh bình đẳng giác là chân tâm của chúng ta Quả đức là trí huệ Vô lượng thọ trang nghiêm. Những điều ấy đều ở trong tựa đề kinh này. Tiếp theo, chân giải viết Phước Điền giả Cúng dường Như Lai Sở thí tuy thiểu Hoạch phước hoàng đa Tự tánh Thanh tịnh Bình đẳng giá của Như Lai Cũng chính là như chúng ta thường nói Cúng dường tam bảo ở đây chẳng dùng chữ Tam Bảo mà nói là Như Lai Như Lai là tánh đức Tuy bố thí ít được phước rất lớn Quý vị đạt được đại phước báo Chúng tôi thấy Trong liễu phàm tứ quấn Có một câu chuyện nhỏ Có một cô bé sanh ra ở nông thôn gia đình hết sức khốn khó à, có một hôm cô đến chùa trên người chỉ có hai đồng xu xưa kia là hai đồng tiền đúc bằng đồng tâm cô chân thành cung kính đem hai đồng ấy cúng dường tam bảo Hòa thượng trụ trì ngôi chùa ấy Thấy cô rất kiền thành Bèn hồi hướng cầu phước báo cho cô Cô bé ấy rời đi Về sau Được tuyển vào hậu cung Làm phi tử của hoàng đế Tức là hoàng phi Trải qua rất nhiều năm à, Nhớ tới năm xưa Đến chùa ấy cúng dường hai đồng tiền Lần này báo ân Phật à, Cô ta có phước báo to như thế à, Làm hoàng phi <coughs> Bèn mang một ngàn lượng hoàng kim Đến chùa cúng dường Tam Bảo Cúng dường xong xuôi Lão Hòa Thượng vẫn còn sống Lão Hòa Thượng sai bột đồ đệ Hồi hướng cho cô à, Hoàng Phi rất bực bội Mười mấy năm trước Ta cúng dường hai đồng ở nơi đây Lão Hòa Thượng đích thân hồi hướng cho ta Này ta mang nhiều vàng bạc của cải Đến cúng dường như vậy Cứ sao ông ta chỉ sai một đồ đệ hồi hướng qua loa Cho xong chuyện à, Vì thế bà ta chất vấn Lão Hòa Thượng Lão Hòa Thượng bảo bà ta Trong quá khứ khi còn bé Bà cúng dường hai đồng ấy với tấm lòng chân thành Nên mới có địa vị như ngày nay mới làm hoàng phi hiện thời tuy mang nhiều thứ đến cúng dường như thế nhưng phước báo chẳng bằng lần trước phước báo của bà rất nhỏ quý vị thấy tâm ngạo mạn chẳng có chút khiêm hư khiêm đức nào bà ta vẫn còn khá lắm vẫn còn có thể tiếp nhận nên mới thật sự sám hối tà tội do vậy bố thí được phước báo nhiều hay ít chẳng do vật phẩm cúng thí nhiều hay ít mà do tâm chân thành cung kính của cái vị thuở ấy chân thành cung kính trong tâm chẳng mong cầu gì nên được phước báo to dường ấy vì thế đối với chuyện cúng dường tam bảo à, Chúng ta cần phải biết như vậy à. Hiện thời chúng ta cúng dường Như Lai như thế nào Hiện tại cúng dường Nếu bảo là dựng chùa Thì quý vị dựng một ngàn ngôi chùa Chẳng bằng bồi dưỡng một Pháp sư giảng kinh Người có thể hoàng đạo Chẳng phải là đạo có thể hoàng người Thấy những vị Pháp sư tuổi trẻ mới xuất gia Thật sự có đạo tâm Quý vị phải phát tâm chăm sóc người ấy Trong tương lai người ấy thành tựu Quý vị có phước báo to lớn Chẳng thể nghĩ bàn À, tôi suốt đời cảm kích hàng quán trưởng Bà ta hộ trì tôi 30 năm Không được bà ta chăm sóc 30 năm Tôi chẳng có thành tựu như hiện thời à, Không được bà ta chăm sóc 30 năm Chắc là tôi đã hoàn tục Vì thuở ấy tôi bị ép đi theo hai con đường Chẳng hoàn tục thì phải theo đuổi kinh sám à, Trong chùa miếu không cần Pháp Sư giảng kinh Chúng tôi tìm một chỗ để ở cũng tìm không ra Họ không cho quý vị quải đơn à, Nếu chúng tôi dứt bỏ chuyện giảng kinh để làm kinh sám Phật sự Mỗi đạo tràng đều quan nghênh à, Ngày nay là thời đại như vậy à, Do vậy chúng ta biết Nếu thật sự Có một nơi nho nhỏ Chẳng cần quá lớn Một cái lều tranh nhỏ là được rồi Càng đơn giản càng hay Có thể dưỡng đạo tâm Cuộc sống vật chất quá tốt đẹp Đạo tâm chẳng còn nữa Đức Phật dạy chúng ta lấy khổ làm thầy Lấy giới làm thầy Không thể trì giới Chẳng thể chịu khổ Làm sao kẻ ấy có thể thành tựu cho được À, thật sự chịu khổ à, Có thể trì giới Có thể y giáo phụng hành Nói thật ra Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời giảng kinh giáo học à, Ngài tham học 12 năm Quảng học đa văn Nhằm nêu gương cho những kẻ mà hiện thời chúng ta gọi là thành phần trí thức Thật sự thâm nhập kinh tạng chỉ cần một bộ kinh Một kinh thông hết thảy kinh thông Nếu quý vị vui mai chẳng bỏ một bộ kinh Đổ công sức trên dưới 10 năm Sẽ thành tựu Quý vị nói Một bộ kinh vô lượng thọ này Nếu quý vị đọc Và giảng 10 năm sau 10 năm quý vị chính là vô lượng thọ Phật sống trong thế gian này Công đức to lớn So với kiến tạo 100 ngôi chùa hay kiến tạo 1.000 ngôi chùa Công đức ấy vẫn to lớn hơn Vì Phật giáo đã được kế thừa Có chùa mà chẳng có đạo Chẳng thể hưng thịnh giáo Pháp Vì vậy hiện thời có đạo tràng tôi luôn kính khuyên mọi người Đối với những người trẻ tuổi Thấy họ thật sự có thiện căn Biết nghe lời à, Phải khuyên kẻ ấy dạy học à, Cơ sở học tập rất đơn giản Trước hết hãy dành ra một năm để hoàn thành ba cội rễ nho thích đạo Dùng dáng cội rễ vững vàng Tức là đệ tử quy Cảm ứng thiên thập thiện nghiệp đạo Nhất định phải làm được Đây là lấy giới làm thầy Quý vị chẳng làm được những thứ ấy Sẽ vô dụng giả trất Dẫu có học vấn mà chẳng có đức hạnh Chẳng thể làm thầy người khác được Dùng dáng ba cội rễ ấy Nghiên cứu tu tập một bộ kinh dạ, Hiện nay rất thuận tiện nếu quý vị muốn nghe kinh, chúng ta thâu thành đĩa CD, DVD. Quý vị nghe đi nghe lại bộ đĩa ấy. Đừng nên thay đổi. Suốt 10 năm nghe một bộ kinh. Hiện thời mỗi buổi giảng của chúng tôi là 2 giờ đồng hồ. Quý vị mỗi ngày nghe một buổi giảng. Nghe 5 lần là 10 tiếng. Quý vị lấy bộ CD này Mỗi đĩa là 2 tiếng đồng hồ Nghe xong một lần Lại nghe lần thứ hai Lại nghe lần thứ ba Nghe năm lần Mỗi ngày 10 tiếng Thời gian còn lại là niệm Phật Một ngày 10 tiếng Quý vị nghe suốt 10 năm Bèn à. thông suốt À, Chúng tôi thường nói là Nghe ba bốn năm Quý vị sẽ đắc niệm Phật Tam muội à, sáu bảy năm à, Quý vị có thể khai ngộ Tới lúc đó Quý vị đã thông suốt một bộ kinh này Hết thảy các kinh Các kinh chưa học qua Quý vị vừa mở ra xem đều hiểu Một kinh thông hết thảy các kinh đều thông Tốn thời gian 10 năm bàn thành tựu Mười năm ấy rất khổ sở Nhưng quý vị phải thật sự chịu khổ Chẳng thể chịu khổ mười năm thì thôi rồi à, Tâm vô nhị dụng à, Nhất tâm nhất ý Chuyên dồn công sức nơi một bộ kinh Ai nấy đều à, có thành tựu Ai là nhân tài Ai cũng đều là nhân tài Chỉ cần chịu dung bồi vững bền ba căn cội Chịu bỏ công sức 10 năm Thâm nhập một môn nơi kinh vô lượng thọ Lần này tôi cũng do thấy tai nạn rất nhiều Phật Pháp suy di Tôn giáo sa sút bèn tạm ngừng giảng kinh Hoa Nghiêm một năm Để giảng bộ kinh này cặn kẽ một lượt Hồng dành cho những người thật sự muốn học Có tài liệu để tham khảo Thật sự muốn học Chẳng cần phải theo tôi Thân cận tôi vô dụng à, Quý vị lấy bộ đĩa này sẽ hữu dụng à, Tôi dạy quý vị phương pháp này Quý vị thật sự chịu làm theo Sau 10 năm sẽ vượt trỗi người khác Cổ nhân Trung Quốc đã nói Thập tải hàng xong nhất cử thành danh Chẳng có ai không thành tựu Mười năm có thể thành tựu Mấy vị Pháp Sư giảng kinh chân thật Đúng lý, đúng Pháp Công đức ấy chẳng biết to lớn cỡ nào à, Công đức ấy chẳng khác gì cúng dường A-di-đà Phật Và Thích Ca Mâu Ni Phật Chớ nên không biết điều này dạ, Nhân tài là bậc nhất Nếu chẳng có nhân tài thì thứ gì cũng đều là giả phải biết điều này Thật sự cúng dường nhân tài Tốn kém vô cùng ít ỏi Vì sao? Người ấy chịu khổ Chẳng cần rất nhiều cúng dường vật chất à, Chỉ cần một hoàn cảnh an định à, Là có thể thành tựu à, Chính mình gắn học Tôi tin tưởng người ấy học 3 năm đã có thể giảng. Khi có thể giảng là đối nội. Chẳng cần đối ngoại. Náo mình ẩn tích. Chứ nên cầu nổi tiếng. Hệ có tiếng tâm sẽ có phiền phức. Thôi rồi, Chắc chắn quý vị đã xa sảy đọa lạc rồi. Sau 10 năm hãy đối ngoại. Trong vòng 10 năm chẳng được phép đối ngoại. Giảng cho mấy đồng tham đạo hữu trong nhà. Một hai người, ba người cũng được. Đó gọi là thực sự bồi dưỡng nhân tài. À, Chúng tôi nói đến cúng dường Như Lai, bố thí tuy ít, được phước rộng nhiều. Kế đó là tỷ dụ, do như lương điền, sở chủng tuy thiểu, thâu thật thầm đa. À, Đúng là có ý nghĩa ấy. Quý vị có thể đạt được phước báo rất lớn. À, người như thế phát cái tâm ấy, chính là người tiếp nối huệ mạng Phật. Thật sự giúp cho chánh Pháp tồn tại lâu dài Trong Bồ Tát Bổn Hạnh Kinh có hai câu Sở dĩ Phật di Phước Điền Trữ vô thượng công đức cố Vì thế ta biết Kẻ không tin Phật Thì làm sao tu phước được Tiên sinh phương Đông Mỹ đã dạy một câu Học Phật là hưởng thụ cao nhất trong đời người Quý vị chẳng học Phật Làm sao có thể hưởng thụ cao nhất Những câu này Chúng ta phải thường ghi nhớ này chúng ta là phàm phu Học Phật là bước khởi đầu Học bắt đầu từ đâu? Học từ hòa Người khác và ta bất hòa Chúng ta phải hòa thuận với kẻ ấy Thì mới là đường lối để giải quyết vấn đề À, Người khác và ta bất hòa Nếu ta và kẻ ấy đối kháng Vấn đề sẽ nghiêm trọng à, Kết thành oán cừu Sau khi đã kết oán cừu Oan oan tương báo Đời đời kiếp kiếp chẳng xong Đúng là khổ chẳng kham nói nổi Đau khổ Chẳng phải chỉ là một phía Đôi bên đều đau khổ Cần gì phải vậy à, Chúng ta có thể nhịn Thì đôi bên đều có lợi à, Ta cũng chẳng có phiền não Quý vị cũng chẳng có tai hại Đúng là đôi bên cùng thắng à, Vì vậy, cổ Thánh Tiên Hiền, chư Phật Bồ Tát Dạy chúng ta chớ nên xung đột với người khác Chỗ nào cũng đều phải học nhường nhịn à, Cổ nhân dạy bị thua thiệt là phước Người bị thua thiệt chẳng sao cả Kẻ bị thua thiệt chẳng bị thiệt thòi Kẻ chiếm tiện nghi bị tai nạn Nên thật sự chẳng chiếm được tiện nghi à, Mà người bị thua thiệt thật sự chiếm được tiện nghi Đạo lý này rất sâu à, Trong kinh Đức Phật thường nhắc nhở Chỉ dạy chúng ta phải luôn nhường nhịn chớ nên tranh chấp với kẻ khác à, biển rộng trời cao bất luận đến chỗ nào cũng đều tự tại vì sao chẳng chịu nhường à, Kẻ ấy muốn quả địa cầu này Chúng ta nhường cho kẻ ấy Nhường cho hắn Trong vũ trụ tinh cầu quá nhiều Tìm một chỗ khác thù thắng hơn địa cầu Để đến đó ở Chắc chắn là có Vì sao? Vì quý vị nhường à, Nhường là tánh đức Do tương ứng với tánh đức à, Nên quý vị đến nơi đâu cũng là nơi tốt đẹp à, tranh được chẳng phải là chuyện tốt dẫu cái gì hoàn toàn đạt được nhưng sau đó chẳng ngã bệnh thì cũng bị tai nạn cuộc đời vẫn là chẳng dễ sống à, cổ thánh tiên hiền phật bồ tát dạy chúng ta chánh đạo chúng ta chớ nên chẳng cảm ơn Chớ nên ờ, chẳng y giáo phụng hành Tuyên là thị Tuyên là tuyên dương Dùng phương pháp gì để tuyên dương? Nêu gương cho chúng ta nhìn vào Chúng ta phải học hiểu Một đời này Rất nhiều đồng học theo tôi Quan sát sẽ thấy Tôi nhường ba lần à, Tại Đài Loan Chúng tôi có một đạo tràng nhỏ Chẳng lớn Có kẻ muốn à, Tôi bèn tặng cho kẻ ấy Chúng tôi đến Tân Gia Ba Tại Mỹ cũng có đạo tràng Cũng có người muốn tặng cho kẻ ấy à, Hệ muốn thì tặng cho kẻ ấy Ở Tân Gia Ba 3 năm à, Đồng tu các nơi à, Giúp chúng tôi mua một căn chung cư Đại khái hơn một ngàn dạng Có người mong chúng tôi rời khỏi Tân Gia Ba Chúng tôi rời khỏi Cũng tặng luôn quan hỷ Chúng tôi di dân đến Úc Châu Đến Úc Châu sung sướng Đất ở Úc rất rẻ Chẳng đắt giá Người ở Úc quá ít Đất đai rất rộng Chúng tôi càng nhường càng thù thắng. Càng nhường càng tự tại, càng nhường càng sung sướng. Tổ tiên Phật Bồ Tát dạy chúng ta nhường nhịn Trong ấy có niềm vui khôn cùng Chẳng ai biết Quý vị có thể y giáo phụng hành Sẽ nếm được niềm vui ấy À, có thể nhường thì mới có thể sống hòa thuận với hết thảy chúng sanh à, quý vị chẳng thể nhường thì hòa thuận là giả chẳng thật à, nhất định phải có thể nhường nhịn Thuở ban đầu Ít nhiều vẫn còn có một chút tình chấp Phải nhẫn Thật sự nhường vài lần Thì sẽ chẳng phải là cắn răng nhường Mà sẽ là vui vẻ nhường Nhường rất vui sướng Người khác chiếm hữu Tuy họ chiếm hữu Mà chúng ta còn cảm ơn người ấy Vì sao cảm ơn Chính mình có thể nhường Cảnh giới được nâng cao Đức hạnh tăng tấn Trí huệ cũng tăng trưởng lẽ nào chẳng thể không cảm ơn đồng thời phải mong cho người ấy chiếm hữu người ấy đã vì chúng ta thị hiện thị hiện có chánh diện và phản diện à, chánh diện thì chúng ta phải đảnh lễ phải cung kính cúng dường kẻ ấy chiếm cứ các tài vật đó để hoằng pháp lợi sanh làm tốt hơn chúng ta há lẽ nào chúng ta có thể chẳng nhường à, hễ nhường bèn có đức lớn nếu là phản diện Kẻ ấy chẳng làm chuyện quan pháp lợi sanh Mà làm chuyện cầu tiếng tâm Lợi dưỡng Kẻ ấy đã diễn xuất nghiệp nhân quả báo cho chúng ta xem Chúng ta cũng phải cảm ơn Giống như kẻ ấy diễn tuồng Diễn dài phản diện rất thật À, do nghiệp bất thiện sau này tất nhiên là quả báo địa ngục ngạ quỷ súc sanh à, đối với chúng ta đối với hết thảy đại chúng trong xã hội à, đó là gì lên lớp dạy một bài học về nhân quả báo ứng hãy chú tâm quan sát bạn hiểu rõ sẽ ngừng dứt hết thảy những ý niệm bất thiện trong tâm chúng ta chẳng dám làm nữa à, giống như thuở đức phật tại thế đề bà đạt đa đã nhiều lần biểu diễn đều là bồ tát đó là đại thiện tri thức biểu diễn vai phản diện cho chúng ta xem Thích à, Ca Mâu Ni Phật biểu diễn dài chánh diện cho chúng ta xem Chúng ta có thể nói Đề Bà Đạt Đa chẳng phải là Phật Bồ Tát ư à, Vì thế Hãy nhìn thấu suốt sự lý Để đạt được một kết luận Ai nấy đều là người tốt Chuyện gì cũng đều là chuyện tốt Hết thảy nghiệp nhân quả báo Thiện ác đều trong một niệm của chính mình Tâm hạnh của chúng ta chẳng đáng Chẳng có điều gì bất chánh Thì những gì yêu ma quỷ quái biểu hiện trước mặt chúng ta Đều là chánh pháp Nếu trong tâm chúng ta tà vậy Biểu hiện của mười phương chư Phật Như Lai cũng là tà đó là gì? Chính là hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. À, Ý niệm của chính mình làm chủ tể hết thảy. À, Đúng như Ngẫu Ích Đại Sư đã nói, cảnh duyên chẳng tốt xấu. Cảnh là hoàn cảnh vật chất. Duyên là hoàn cảnh nhân sự trong hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất đều chẳng có gì tuyệt đối đúng sai tà chánh chẳng có đúng sai tà chánh là do ý niệm của chính mình ý niệm của chính mình chánh đáng thì không có gì chẳng chánh ta cũng là chánh ý niệm của chính mình bất chánh chánh cũng biến thành ta phải hiểu đạo lý này sau khi hiểu rõ chính mình mới biết từ tu nhân cho đến chứng quả Hoàn toàn do chính mình chịu trách nhiệm Chẳng liên quan đến người khác à, Đó là đại căn bản Trong bi trí cứu khổ của Phật Bồ Tát à, Thông qua sự giáo học này Chúng ta thật sự thấu hiểu quý vị mới có thể thật sự lìa khổ được vui vĩnh viễn lìa khổ vĩnh viễn được vui trong hoàn cảnh nào quý vị cũng đều vui sướng đều tự tại trong đệ tử quy có nói phàm thị nhân giai tu ái yêu thương con người là phước hại người là tội quyết định chớ nên hại người không chỉ chớ nên hại người mà cũng đừng nên hại vật quý vị thấy quý vị ngược đãi súc sanh là tội hiện thời do tạo tội quá ư nặng nề trên thế giới mới có lắm tai nạn dường ý quý vị thấy súc sanh bị đối đãi ra sao Súc sanh có thể nào chẳng báo thù ư? Trước kia nhà nông nuôi gia súc, chẳng hạn như nuôi một con gà. À, Chăm sóc, yêu thương nó. Đến khi nào mới giết? Ít nhất là từ nửa năm cho đến mười tháng. Nó thật sự trưởng thành. À, Hiện nay một con gà, chúng ta đến trại nuôi gà mà xem. Con gà được sanh ngay trong lòng Suốt đời nó chẳng hề được Chạy tung tăng trên mặt đất Cả đời giống như bị giam trong lao ngục Nó mang tâm tình gì Một mảy may tự do cũng chẳng có Hàng ngày cho nó ăn à, Bèn dùng đèn chiếu sáng Nó không thể ngủ Hồng dỗ béo nó Dỗ à, béo bao lâu thì có thể à, đem bán Hai tuần Hai tuần đã dỗ béo xong Nó ăn gì? Ăn các thực phẩm hóa học à, Để thúc nó béo nhanh à, Thịt như vậy có thể ăn vào hay không? À, Sau khi quý vị ăn vào Sẽ bị bệnh Đó là đối xử với động vật quá thiếu nhân đạo Nuôi một con lợn hai tháng đã bán được Trước kia Nông dân nuôi lợn phải mất một năm Nuôi lợn đến tháng chạp mới bán Vào dịp Tết mới giết Này quý vị thấy đó Lợn là hai tháng à, Gà vịt là hai tuần Ngược đãi động vật Lẽ nào quý vị chẳng có lỗi đối với chúng à, Vì thế tâm tình chúng nó chẳng tốt Tham sân si rất nặng Nên chúng có chất độc Trong thịt của chúng có chất độc Sau khi quý vị ăn vào sẽ mắc phải các chứng bệnh kỳ quái Tức là chúng báo thù quý vị Chớ nên không biết điều này Thích Ca Mâu Ni Phật đã thực hiện cho chúng ta thấy Dòng họ Thích Ca gặp một phen tai nạn vô cùng thê thảm đau đớn vua lưu ly dẫn quân tiêu diệt bộ tộc thích ca à, tức là bộ tộc của thích ca mâu ni phật trong cuộc chiến ấy quốc gia tiêu diệt thích ca mâu ni phật có biết hay không biết rõ ràng minh bạch nhưng đức phật có cách nào cứu giãn cơn tai nạn ấy hay không Ngài chẳng có cách nào. Trong kinh giáo đã nói rõ, tâm Phật chúng sanh, ba thứ chẳng sai biệt. Đức Phật đã thực hiện câu nói ấy cho chúng ta thấy. À, Đức Phật có năng lực, có trí huệ, có năng lực là có thần thông. À, Nhưng do nghiệp lực của chúng sanh chẳng thể nghĩ bàn. À, sức mạnh của tâm niệm chẳng thể nghĩ bàn. Ba sức mạnh ấy bằng nhau. vua lưu ly tiêu diệt dòng họ thích ca nếu thích ca mâu ni phật có trình độ hiểu biết hạn hẹp giống như chúng ta dễ lắm à, Ngài phát động 16 vị đại quốc dương tổ chức liên quân đến cứu dòng họ Thích Ca. Có được hay không? Được chứ. 16 vị đại quốc dương đều là đệ tử quy y của Thích Ca Mâu Ni Phật. À, Đức Phật yêu cầu họ tổ chức liên quân dễ dàng. Mọi người sẽ nghe lời. À, Đức Phật chẳng làm như vậy. À, do nguyên nhân nào? Đức Phật biết nguyên do của cơn tai nạn này nó là oan oan tương báo. Ngăn trở một đời này, tương lai sẽ còn thê thảm. À, Nặng nề hơn, nên để cho nó báo ứng. Báo ứng xong sẽ hết chuyện. À, Khởi nguyên của cơn tai nạn này là gì? Khởi nguyên từ nhiều đời nhiều kiếp trước Chẳng phải là một đời này Mà do nghiệp nhân đã tạo trong đời quá khứ à, Thuở ấy bộ tộc Thích Ca à, Là ngư dân đánh cá tại gian biển à, Trong thôn ấy có một cái ao nuôi cá có một hôm tộc trưởng hạ lệnh sai thôn dân tháo cạn nước ao bủa lưới bắt sạch cá trong ao trong ao ấy có hai loài cá Cá cũng có vua Chúng nó có tổ chức Hai con ngư dương cảm thấy người trong thôn trang ý Rất đáng giận à, Giết sạch chúng ta Chẳng chừa con nào Trong tâm oán hận nhất định phải trả thù Đời này họ sanh làm người Người dân trong thôn đánh cá Là dòng họ thích ca Cá bị giết trong ao chính là bộ tộc của vua Lưu Ly Họ đến báo cừu Trong quá khứ các vị đã làm cho họ bị diệt tộc Nay người ta cũng muốn đến tiêu diệt quý vị Oan oan tương báo Chẳng có cách nào tránh khỏi tai nạn ấy Do Thích Ca Mâu Ni Phật hiểu rõ ràng minh bạch Đành chỉ ứa lệ nhìn Chẳng nói một câu nào Khuyên mọi người hãy trốn tránh tai nạn Có thể trốn thì hãy tận hết sức trốn đi vì chẳng có sức chống đỡ. À, Một nhóm trốn thoát, trốn sang Tây Tạng, vì họ vừa qua núi Hỷ Mã Lạp Nhã, thì bên kia núi là Tây Tạng. Một phần dòng họ Thích Ca trốn sang bên đó. À, Bộ tộc Thích Ca nghe lời người trong nhà khuyến cáo, trốn sang dùng hậu tạng. Sau khi đã trốn đến hậu tạng, bèn định cư ở hậu tạng. Chẳng quay về nữa. Vì thế hậu vệ của gia tộc Thích Ca Mâu Ni Phật sống tại vùng hậu tạng của Trung Quốc. Chương gia đại sư kể cho tôi nghe câu chuyện này. Qua chuyện này Đức Phật đã biểu diễn cho chúng ta thấy à, Oan oan tương báo Oán hận không thể quá giải Thì đời đời kiếp kiếp Đều có trả thù dạ, Thích Ca Mâu Ni Phật Đã nêu ra phương cách nhường nhịn À, quý vị muốn quốc gia của chúng tôi Muốn đoạt lãnh thổ này Ta bèn trao cho quý vị Bỏ chạy Đào tẩu Một bộ phận không chịu bỏ chạy Đều bị họ giết Định nghiệp Chẳng thể chuyển Do vậy Sát nghiệp thật đáng sợ Giết người phải đền mạng Giết các động vật vẫn phải đền mạng Đời sau những động vật ấy đã chịu hết nghiệp báo và tội báo Lại sanh vào nhân gian Nói theo Phật Pháp Hết thể hữu tình chúng sanh đều là bất tử à, Chết là thân thể chết chỉ là thay đổi thân thể mà thôi Linh hồn bất tử, linh tánh bất tử Quý vị kết oán cừu với kẻ ấy Chỉ cần kẻ ấy nhớ mãi không quên Phiền phức khôn xiết Vậy thì cần gì phải kết oán cừu với kẻ khác à, Cổ nhân Trung Quốc nói Bị thua thiệt là có phước à, Chấp nhận bị thua thiệt Chẳng kết oán cừu với kẻ khác Quý vị muốn đoạt tài vật, sản nghiệp của ta, ta đều trao hết. Đều nhường cho quý vị mọi chuyện tốt đẹp, chẳng kết oán. Chẳng có mảy may ý niệm oán hận, bèn hóa dạy mọi oán kết. Đó là cách làm trí huệ. Thuở ấy Phật Thích Ca đã nêu gương cho chúng ta thấy dòng họ thích ca và vua lưu ly dương biểu diễn chúng ta thấy phật thích ca xử trí chuyện ấy ra sao chúng ta phải học theo vì trong một đời này những chuyện oan oan tương báo của chúng ta cũng rất nhiều đã tạo trong đời quá khứ hoặc bất tri bất giác tạo trong đời này thể gặp cảnh giới hiện tiền bèn nhường quan hỷ nhường Ta vui vẻ, đối phương cũng vui vẻ. À, vậy thì chẳng phải là chúng ta bị thua thiệt to lớn ư? chẳng bị thua thiệt. Kẻ y cũng chẳng chiếm tiện nghi, mà ta cũng không bị thua thiệt. Trong mạng ta đã có, có dứt bỏ, cũng chẳng dứt bỏ được nhưng chỗ này lại đạt được ở chỗ khác lại còn đạt được thù thắng hơn những gì đã nhường càng nhường càng thù thắng càng nhường càng nhiều điều này chẳng phải là giả trong phật pháp nói bố thí là tuân theo đạo lý này càng thí càng nhiều Thí tài được của cải Thị pháp được thông minh Trí huệ Thị vô ý được khỏe mạnh sống lâu Chỉ cần quý vị chịu nhường Chắc chắn chẳng bị thiệt thòi Do vậy quý vị hãy suy nghĩ Sau khi thua thiệt là gì? Là phước Như vậy là chẳng bị thua thiệt Phía sau thua thiệt chẳng phải là họa Mà là phước Chịu thiệt thòi to lớn sẽ được đại phước Chịu thiệt thòi ít sẽ được phước nhỏ Phía sau thiệt thòi là phước Quý vị hiểu rõ đạo lý này Sau đây mới nói với quý vị một câu Người chịu thua thiệt là kẻ có phước à, Quý vị bèn tin tưởng Quý vị đã tin tưởng bèn chấp nhận thua thiệt chịu nhường Vì lẽ đó Phật Bồ Tát rất từ bi Nêu gương cho chúng ta thấy Chính chúng ta sẽ vận dụng đúng Pháp Trong kinh đã có tấm gương ấy Chúng ta gặp phải cảnh ngộ Đòi hỏi phải nhường nhịn Bèn nhường Thật sự học theo Thật sự học theo thì sẽ thật sự hữu hiệu. Những năm xưa kia có người hoài nghi, về sau thấy chúng tôi càng nhường càng thù thắng. Họ tin tưởng chẳng hoài nghi nữa. Chớ nên có tâm chiếm tiện nghi. Do tâm chiếm tiện nghi mà quý vị đạt được là vì trong mạng quý vị có. Nhưng quý vị dùng thủ đoạn phi pháp, bất chánh thiếu đức. Dùng thủ đoạn như thế À, để đoạt được thì sẽ gặp tai họa à, chẳng ngã bệnh thì cũng mắc tai nạn à, những thứ ấy sẽ dính cứng quý vị vì thế đoạn ác tu thiện là chân lý là thiên kinh địa nghĩa chớ nên không tin tưởng chớ nên không y giáo phụng hành À, thật sự mong trong một đời này cuộc sống hạnh phúc viên mãn chắc chắn chẳng thể trái phạm giáo huấn của thánh nhân à, chắc chắn là thánh hiền cao minh hơn chúng ta đức hạnh và trí huệ của chúng ta chẳng bằng họ Do vậy, phải biết thật thà nghe lời, học tập họ. À, Đó là đúng.